10 ngôi chùa đẹp ở Đông Nam Á, một số ngôi đền mang kiến trúc cũ của các vương quốc hùng mạnh và các triều đại hùng mạnh. Những nơi khác là những nơi tôn nghiêm của hòa bình, cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho bất kỳ ai đang tìm kiếm sự giác ngộ. Hãy cùng điểm qua 10 ngôi chùa đẹp ở Đông Nam Á trong danh sách dưới đây. 1. Wat trong khung ở Chiang Rai, Thái Lan. Nếu bạn nghĩ rằng tất cả các ngôi chùa ở Đông Nam Á đều trông giống nhau, thì ngôi chùa sáng chói ở Chiang Rai Thái Lan này sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn. Thường được du khách gọi là ngôi đền trắng, Wat trong khung được sinh ra từ trí tưởng tượng của nghệ sĩ thị giác Thái Lan Chicha Kositipa. Du khách sẽ tìm thấy một yếu tố vui tươi tại ngôi đền này, với các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt trong khuôn viên ngôi đền. Không giống như các ngôi chùa khác ở Đông Nam Á, sơn trắng, không phải vàng, được sử dụng để thể hiện sự thuần khiết của Đức Phật. 2. Đền Ulun Danu Bratan ở Bali, Indonesia, hãy nâng cao trải nghiệm ăn, cầu nguyện, yêu của bạn bằng hành trình đến đền Ulun Danu Bratan ở Bali, Indonesia. Nổi trên mặt nước của hồ Bratan, quần thể đền thờ Hindu này được thờ nữ thần nước Dewi Danu. Hơn nữa, nó thừa nhận vai trò quan trọng của hồ như một nguồn cung cấp nước cho hệ thống thủy lợi ở Bali. Những khu vườn ven sông, mái nhà kiểu chùa chiền và cảnh núi non xuyên mây khiến ngôi chùa Bali này trở thành một điểm tham quan không thể bỏ qua. 3. Đền Damayan ở Bagan, Myanmar, để có một cảnh quan kỳ diệu mà bạn chưa từng thấy trước đây. Myanmar có hơn 2.000 ngôi chùa khiến bất kỳ nhiếp ảnh gia nào cũng phải hài lòng. Một trong những ngôi đền đẹp nhất của đất nước là đền Damayan từ thế kỷ 12, được xây dựng dưới thời cai trị của vua Narathu ở Bagan. Vào lúc mặt trời mọc, ngắm những khinh khí cầu bay trên nền gạch của ngôi đền là một trải nghiệm khó quên. 4. Đền Kek Lokshi ở Penang Malaysia, nằm ở bang Penang sôi động của Malaysia, đền Kek Loksi được biết đến với phong cách trang trí đầy màu sắc. Là một ngôi chùa Phật giáo trên đỉnh đồi, nó chứa hàng triệu, vân, hàng triệu hình ảnh và tác phẩm điêu khắc Phật giáo trong các sảnh của nó. Ngôi đền không chỉ được coi là nơi linh thiêng đối với những người sùng đạo mà còn được ngưỡng mộ bởi kiến trúc đẹp như tranh vẽ. Đền Kek Loksi nổi bật với những cây cột chạm khắc, mái nhà phức tạp, đèn lồng rực rỡ và vườn hoa. năm. Đền Ta Prom ở Siem Reap, Campuchia, hãy đầu quân cho Lara Croft hoặc Indiana Jones bên trong của bạn và khám phá những tàn tích giống như mê cung của ngôi đền trong rừng này ở Siem Reap, Campuchia. Được bao bọc bởi những rễ cây mọc ung um tùm, đền Ta Prom nổi tiếng khi xuất hiện trong bộ phim Lara Croft, Tomb Raider. Với sự tham gia của Angelina Jolie, nó được xây dựng như một tu viện vào thế kỷ 12, gia nhập danh sách di sản thế giới của UNESCO vào năm 1992. Chỉ được phục hồi một phần, các cột của ngôi đền và sân đã bị phong hóa tạo nên một bầu không khí huyền bí, trầm ngâm. 6. Đền thờ đạo giáo Cebu ở Cebu, Philippines. Đền thờ đạo giáo Cebu có thể không thích ngôi sao du lịch nổi tiếng như đền Ly, cũng nằm ở Cebu. Nhưng ngôi đền đạo giáo này đóng một vai trò quan trọng ở chỗ nó đại diện cho cộng đồng người Hoa Cebuano quan trọng trong tỉnh. Do đó, nó phản ánh nghệ thuật và thiết kế của Trung Quốc, chẳng hạn như mặt tiền màu đỏ và xanh lá cây và những con rồng Trung Quốc nằm tại phân khu Beverly Hills ở La Húc. Đó là một nơi ẩn náu yên bình ở thành phố Cebu, một trong những đô thị lớn nhất ở Philippines. Lưu ý rằng để đến thăm đền thờ đạo giáo Cebu, bạn phải đảm bảo một chuyến xe trước đó. Chỉ ô tô và taxi mới được vào khu tư nhân. Xe máy cho thuê có thể đưa bạn đến tận cổng của tiểu khu, từ đó, bạn sẽ cần đi bộ khoảng 15 phút để đến cổng chùa. 7 cao đài Temple in Tây Ninh, Việt Nam, giống như một cái gì đó trong một bộ phim của Wes Anderson, mặt tiền màu phấn của đền cao đài nổi lên ở Tây Ninh, Việt Nam. Điều hấp dẫn về ngôi chùa Việt Nam này là nó là nơi quy tụ của đạo cao đài, một trong những phong trào tôn giáo mới nhất ở Việt Nam. Một số vị thánh cao đài và các nhà tiên tri tôn giáo bao gồm Đức Phật, Lão Tử, Mohammed, Sun Yat-sen, Hoàng Ốc Ác và Victor Hugo Tuy nhiên, bất kỳ ai cũng có thể vào xem các buổi lễ cầu nguyện, với điều kiện bạn phải mặc quần dài hoặc váy đủ dài để che đầu gối. 8. Bảo tàng và đền thờ xá lợi răng Phật ở Singapore nằm kiêu hãnh trong khu phố tàu của Singapore. Bảo tàng và đền thờ xá lợi răng Phật là một trong những ngôi đền đẹp nhất ở Đông Nam Á. Khu phức hợp ngôi đền trị giá 62 triệu đô la Mỹ, 85 triệu đô la Singapore. Này có một mảnh vỡ của một chiếc răng được cho là của Đức Phật. Chiếc răng được tôn trí trong một bảo tháp khổng lồ làm từ 320 kg vàng. Tại đây, du khách có thể khám phá 5 tầng của các đồ tạo tác và di vật Phật giáo, cũng như khu vườn trên mái, nhà trà và nhà hát. 9. Đền rồng Samrang ở Nakhon Pathom, Thái Lan, một số ngôi đền là hình ảnh của sự tĩnh lặng và thanh bình. Điều đó nói lên rằng, ngôi đền rồng Thái Lan này ở Nakhon Pathom là một trong những ngôi đền có vẻ ngoài xấu nhất ở Đông Nam Á, Rõ ràng, Dana Tagarin từ Game of Thrones sẽ yêu thích đền rồng Samfran, nơi có tác phẩm điêu khắc một con rồng khổng lồ của Trung Quốc cuốn quanh tòa tháp 17 tầng màu hồng. Bên trong, một cầu thang xoắn ốc cho phép bạn leo lên đến đỉnh. Tuy nhiên, đáng buồn thay, con đường đã xuống cấp trong những năm qua, mặc dù chỉ cách Bangkok 48 km, nhưng ngôi chùa Phật giáo này vẫn là một viên ngọc quý ẩn chứa đối với khách du lịch.